Chào các bạn. Xin giới thiệu các bạn thiết kế nội thất biệt thự mini. Trước tiên là phòng khách, được kiến trúc sư thiết kế theo phong cách tân cổ điển gồm sàn gỗ, kệ tivi, bàn tiếp khách, bàn làm việc, đàn piano, tranh treo tường, cây xanh tài lộc. Các hòng ngủ đơn giản nhưng thể hiện đẳng cấp trang nhã, bài trí hợp lý các vật dụng. Màu sắc chủ đạo là màu sáng, kết hợp màu mạnh như nâu cà phê, xám đâm, pha xanh của vật dụng làm cho nội thất căn biệt thự mini như bừng sáng. Phòng ngủ không quá rộng, bố trí vật dụng hợp lý, kết hợp màu sắc giữa vật dụng và ánh sáng tự nhiên. Không quá cầu kỳ, nội thất căn biệt thự khiến cảm giác gần gũi, sang trọng. Phòng thờ thể hiện tôn giáo của chủ nhà, thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng, gần gũi với văn hóa Việt. Đừng quên follow, hạt.